đó ừ. gắn lục gà còn đứa anh thằng thằng lằn gà Một xíu à thì nó đang cặp con thằng lằn kìa rồi xong luôn rồi xong đó thấy chưa đi tiêu